ngày hôm qua thì rất tiếc là nó ngày hôm nay chưa chiến thắng được dàn đề anh em ạ trong khi đấy thì ở trong diễn đàn cầu ký tôi đã bắt cho anh em con 50 và con 97 phải không anh em thì ngày hôm nay rực rỡ tưng bừng với con 50 được nổ về cho chúng ta hai nháy rất chi là đẹp phải không ạ và 97 được nổ về cho chúng ta một nháy anh em nhé và chắc chắn là những người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 kết hợp với giải 4.2 4.2 thì tôi bắt con 9 này xin lỗi con không này giải 4.2 tôi bắt con 9 này đấy 7 gấp cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 7997 phải không ạ cầu kèo chạy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 cầu kèo chạy có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo anh em nhé rất chi là đẹp và ngày hôm sau 85 được nổ về cho chúng ta một nháy rực rỡ tưng bừng phải không ạ rất chi là đẹp rất chi là rực rỡ anh em nhé Tương tự như vậy thì ngày 17 tháng 12 hai gấp cho 3 ngày sau sẽ nổ về con 2332 phải không ạ? Đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em nhé.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 đọc thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai độc thủ lô một kép cho 6 ngày sau sẽ nổ về con 16 61 anh em ạ rất chi là đẹp 16 61 anh em nhé độc thủ lô tôi sẽ bắt cho anh em tham khảo vào con 16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 Cầu kèo có thật 100% phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 18 tháng 12 tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai. 6 gấp cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 65. 56 phải không ạ? Xong thủ lô tôi bắt cho anh em 65, 56 anh em nhé. 65,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 muốn chơi nhỏ nhẹ bia hơi trà đá ngày mai thì chúng ta hãy tham khảo ở trên diễn đàn công khai này anh em ạ không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không anh em chỉ chơi nhăn văn nghệ trà đá 5-10 điểm mà thôi phải không ạ và tương tự như vậy thì tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo vào ngày mai dàn đề ngày hôm nay rất chi là đẹp anh em nhé tôi sẽ bắt gian đề rất đẹp để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. bốn năm bốn tôi sẽ bắt bốn năm bốn một hai một 878 6 86 anh em nhé và một con duy nhất ngày hôm nay tôi sẽ bắt cho anh em là con 373 đấy dàn đề tôi bắt cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày hôm ngày mai và tôi sẽ đi bắt chạm đề